sống và dạ. ngăn lòng ba ba ba quan, dạ quang. Vâng. Dạ. Vâng. thì thì quang. Vâng, hướng của em là tây bắc quang thang đúng không ạ hướng tây không ạ nhà ống ờ, một trời thứ hai chị à. Ờ. thầy nhưng mà nó là ngăn lòng ba lớp với thầy dạ hiểu dạ thì cái hướng ờ, cửa của em á, là nó là một phần ba của ấy nhưng mà nó ở phía bên tay phải hướng gì ạ hướng tây bắc ạ dạ. ờ, nhưng mà cái bắt đầu đến phòng phòng trong á từ trong nhìn ra từ bên tay trái tay phải ạ ờ, từ trong nhìn ra là bên tay phải ạ à, từ trong nhìn ra bên tay phải còn đấy ờ. cái cái cái, cái đến cái ngăn thứ hai á, thì cái um, từ trong nhìn ra lại bên tay trái ạ rồi hiểu. và cái bếp là cũng nhìn bên tay trái luôn ra hiểu thì thì em mới hỏi thầy là cái vị trí nằm giường của em á, thì lại là của cái ngăn thứ hai á, thì đầu em lại quay ra cửa thì được thầy không bị tả cố phết nhập anh chị yêu quả phong thủy tả khó không ạ khó phong <laughs> thủy tả thì không trả lời không được mà trả lời thì không biết trả lời thế nào được rồi ưu tiên chị vùng sâu vùng xa đúng không ạ ưu tiên vùng sâu vùng xa chúng ta ít được cơ hội gặp nhau tôi sẽ vẽ cái nhà này ra đây đây đúng không ạ đây là cái cửa vào anh chị đúng không không ở bên phải ạ ở bên à, kia à nhầm đây, cửa vào đây đúng không ạ? Dạ Sau đó là lại có cái lối đi bên này đúng không ạ? Đúng rồi Đúng rồi, đây Tây Bắc đúng không ạ? Đây là ờ, Đông Nam đúng không ạ? Vâng Đây là Tây Nam đúng không ạ? Vâng Thế vâng đây, <laughs> đây là Đông Bắc Bên này mới là Tây Nam Đó là chia thành hai, hai ô đúng không? Dạ Cái cửa ở đây đúng không? Đúng chỗ này để là chỗ này để là bếp đúng không? Không em không để cửa cái ngăn thứ hai em em thẳng luôn. Thế này á? Chống, dạ, chống luôn Chống này á? Sao dạ. trong này là bếp á? Dạ Thế á? cái bí mật làm sao mà giấu được? Đây bếp mà Đúng vâng, không? Vâng Đấy cửa chính đây để đây bằng khách đúng không? Cái nhà toilet thì em để bên hông này Cạnh bếp ở phía bên Đây, đây á? Không ạ, bên kia Đây này á? Dạ một cái bếp VKC á? Dạ Ôi thế ông nào đi vệ sinh chạy vào bếp luôn á? Không có cửa mà này Ờ thì chạy vào trong bếp còn gì nữa ông chả phải đi thế này thì ông ông ông phải đi thế này đi đi qua nhà phòng ngủ đi vào đây chui vào đây chả đi vào bếp à nhưng mà giường của em thì ở cái đầu đầu quay ra cửa thôi ạ à? đây để cái giường nghe đúng không dạ cái cái tủ của em thì ở dưới chân giường này à? dạ tủ quần áo ạ này à? dạ chị xin năm bao nhiêu nhỉ chị xin năm bao nhiêu nhỉ tám năm thôi ạ à? cái bếp của em là để ngang chứ không có để thưa bỏ qua bếp đi bây giờ mình sửa phòng thủy bếp em toi bây chị mong muốn điều gì em thấy cái vị trí nằm giường của em bởi vì em thấy giấc ngủ của em không được ngon đâu tức là rất là khó ngủ ạ vậy xoay đồ giường thế này được không xoay tủ đây được không được thầy ừ, để xoay nhá dạ khoan từ từ từ từ đâu đâu đâu đâu đâu từ từ ta xem ngày dạ sao xem ngày ngày này này ngày xoay à, dạ dạ dạ dạ thầy xem rồi em à hết hồn đang xem ngày làm làm là thể luôn xoay như thế này thì xoay như thế này cũng ok nhưng mà có một cái kiến nghị đề xuất khác yeah. Dạ. có một kiến nghị khác đảm dạ. bảo hay hơn yeah. Dạ. đảm bảo hay nếu có mà làm theo kiến nghị này thì đảm bảo nó tốt hơn là nếu như mà chị bây giờ mà làm cái cách cao thì che cái chỗ này lại vì thực kế phòng ngủ lên kín đáo vâng chị che che cái phần này lại sau đó là chị uh, tiếp theo là chị sẽ trổ cái cửa nó vào chỗ này tại vì chỗ đó vị trí đó thì em đang làm cái rèm rồi ạ thì biết là làm rèm thì bây giờ bây giờ mới nói là phải làm cái, cái vách vào ờ vâng ạ để mình cho cái cửa vào chẳng nghĩa là ai vào kéo cái rèm vào đúng không vâng. năm năm chưa lấy chồng không dạ chưa thế bầu xoay bịt cái chỗ này vào phòng ngủ của nữ nhân mà làm sao mà làm thế được cái chỗ này riêng đây đúng không dạ. thì tách thành cái phòng này phòng nữ nhân tách riêng ra dạ. xong bắt đầu ăn chơi xoay cái đầu giường vào như thế này Lần. Bây giờ xoay thành hướng Tây Nam hả đấy? Đấy là gọi là hướng Đông Bắc Ở ờ, Đông Bắc Ủa? Cái đầu mà thầy Thì đấy là tọa Tọa đúng không ạ mũi trỏ mũi trỏ đâu đấy được đây gọi là tọa đúng không ạ chân tả về đâu đấy gọi là hướng cái này gọi là tọa tây nam hướng đông bắc hiểu chưa dạ. làm kiên này đảm bảo luôn ngon luôn đi đâu thưa thầy nhưng mà cái bếp của em để để, để cạnh cạnh ngay cái tường đấy thầy cái tường mà tường ngăn đấy thầy cái em không sao chỉnh cái phòng ngủ đã à vâng chỉnh xong cái phòng ngủ đã thì mới tính được còn nếu không chỉnh cái phòng ngủ này á là yeah. Dạ. rất khó để mà làm cái khác bởi vì cái nhà của chị để như thế nhá chị chia là ba ngăn yeah. Dạ. như vậy nó không bao nó không có điểm dung khí uh, yeah. nên bây giờ chị cần phải xoay cái nhà của chị chị cần phải tạo ra một điểm dung khí khi chị tách cái phòng nhà nhà chị tách thành ba cục Dạ. cục nếu như chị không có vách ngăn của cái phòng bếp này tự nhiên cái phòng ngủ này toàn bộ cái nhà này là một cục thôi không chia tiểu cục được yeah. Dạ. muốn kích cũng muốn làm cái gì cũng không làm được hết ấy. cho nên là bây giờ là muốn làm như thế này là chị phải ngăn vách ngăn ra đây để ngăn cái vách này chị có hai cái giải pháp giải pháp thứ nhất là chị ngăn bằng thạch cao dạ. giải pháp thứ hai chị ngăn bằng kính đúng không chị ngăn cái vách bằng cửa inox là muốn làm gì làm ngăn được chỗ này tôi sẽ trổ cái cửa vào để cho nó kín cái vòng đấy lại thì như vậy là tôi phong ấn được hai cái phần một là cái phần khí tức là tôi phong được một phần khí là khí phòng khách ở bên trên hai là phần dưới này là cái khí của trung cung là cái phương vị của của của, của phòng ngủ của chị và làm cái phương vị phía dưới này là sự bị đông nam thì xoay như thế này thì được cái giường nó vừa đắt vận vừa đắt khí và vừa hợp tuổi thì sau khi đặt cái phục vụ này xong thì tự khắc cái nhân duyên nó sẽ nó sẽ khác và bắt buộc là cái phong thủy thì chúng ta đừng mong cầu cái việc là sử dụng cái vật phẩm phong thủy gì để mà kích hoạt được tất cả các lên cải trước khi kích đổi lục xoay lại như thế định hình đã sau đó sau này kích nhẹ bắt được nhưng bây giờ nếu như mà chị để cái phòng đó chị để cái phòng đó chẳng có gì cả cái đầu chị gối vào đây xong rồi chị bảo chị có cái rèm chị kéo cái, cái, cái, cái kéo vào đây đúng không ạ dạ, ở thế tạm bỡ à đúng không ạ mình phải lo cho mình trước giang hồ dính sau nhưng mà thì cái bếp em để đấy có có ảnh hưởng giấc ngủ không thầy đã bảo là xoay đi rồi còn cái bếp để đây đúng không ủa lo cái bếp tranh thủ hỏi luôn bếp đúng rồi chỗ đấy đấy thầy đúng không ạ dạ tranh thủ hỏi luôn cái bếp <laughs> về cơ bản là uh, tốt nhất là chỉ cái xoay cái phòng ngủ sau khi xoay xong thì mình sẽ tính những cái bếp tại vì thầy ơi em thấy ờ, họ nói là cái bếp nhiều khi ờ, ảnh hưởng đến ờ, cái cả cái nhà thầy cho nên em hỏi thầy bây giờ bây giờ ấy mình mà chỉ chỗ bếp ấy là chị về thì chỉnh cái bếp trước chị không chỉnh cái phòng ngủ của chị đâu à, em chỉnh luôn thầy nên thành ra là bây giờ tốt nhất là tốt nhất là không chỉnh cái bếp nữa và chúng ta cứ đi chỉnh cái phòng ngủ đã xong rồi chúng ta tính tiếp nhưng cái bếp để để có ảnh hưởng không thầy bếp để đây á dạ. về cơ bản bếp để đây cũng không đẹp Thầy chị em sửa luôn Chả biết sửa cái chỗ nào bây giờ Bây giờ phong thủy đảo này sợ lắm Bởi vì là đến lúc mà tính bếp ấy, nó phải tính vị rất chính xác và tỷ lệ rất chuẩn Không thể tính ào ào như này được Nhưng mà yeah. Dạ. riêng cái phòng ngủ là yeah. Dạ. nó do nó định Cho nên là tính rất yeah. là dạ. dễ Cho nên yeah. là tôi sẽ tôi sẽ chỉ chỉ cái phòng ngủ thôi Bởi vì bây giờ mà chỉ cái bếp nữa là 10 giờ luôn Dạ, cảm ơn thầy Ờ, chỉnh thế là được rồi